Long Dương gia tộc. Rốt cuộc ngươi là yêu quái hay thần tiên Ngày nào cũng đến đánh nhau với ta Phiền quá đi Na tra Lại đánh nhau với ai Còn không thể yên tĩnh mà học bài hay sao Chỉ biết làm bậy Mau ra đây Con chán đến sắp chết rồi đây Mau cho con ra ngoài chơi đi Không được Con ra ngoài chỉ gây họa cho ta Vậy hãy cho con học võ đi Là một đại anh hùng giống như cha Chúng ta cùng nhau lên chiến trường Chiến trường không phải là nơi để vui chơi Vậy thần tiên còn lợi hại hơn đại anh hùng sao? Làm gì có thần tiên nào chứ? Còn nghe nói thần tiên ở trên trời, họ có thể trường sinh bất lão, chết đi sống lại. Không có chuyện này đâu, đều là thần thoại thôi. Mọi người đều nói, con rồng xấu xa ở dưới biển là do thần tiên chinh phục. Đều là gạt con nít cả thôi, vậy chết đi sống lại cũng là giả hay sao? Na tra, mạng sống chỉ có một, không ai là ngoại lệ cả. Vậy còn không cho con ra ngoài chơi, Na cha đến rồi Na cha đến rồi kìa Na cha mau xuống đi Người ở phía trước cẩn thận đó Đứa con ngốc à Mẹ chỉ cần con được bình an Nút thắt may mắn này Ngày nào cũng phải mang theo Nó có thể phù hộ cho con Đừng có ngày nào cũng ra ngoài sinh sự nữa Mẹ yên tâm đi Hôm nay con sẽ đến chỗ của tường thành phụ giúp Sẽ về nhanh thế mà Lần này tiêu rồi Mau cứu người Nếu lo Mau đi mở cửa cho ta Lại được tự do rồi Nhanh, nhanh lên Đứa con này thật không ra thể thống gì Tướng quân à Đã nhốt nó ra cả một ngày rồi Có phải nên thả con nó ra không hả Không được đâu Trước khi tường thành được sửa xong Thì không được phép thả nó ra Hà tất phải như vậy chứ Không hả Tùy chức Sẽ không phụ lòng của người đâu Dương vị của ta sớm muộn cũng sẽ truyền cho Con gái của ta vào khoảng thời gian ta lên thiên đình này. Hãy thay ta quản giáo nó thật tốt. Nếu nó còn giống như đại ca của nó làm cho ta mất mặt, ta sẽ xấu hổ không dám gặp người khác, rõ. Tỳ chức nhất định sẽ thay người chăm sóc tốt cho công chúa. Không được hành động tùy tiện với Trần Đường Quang, tránh kinh động thiên đình. Cung tiễn đại dương Cuối cùng lão già đáng chết đó cũng đi rồi Ta cảm thấy cực kỳ tốt Ta cảm thấy cực ta sẽ là Vua của Đông Hải Muốn tạo phản à Không ngờ là ngươi Thâm tàn bất lộ Điệu nhảy ngươi nhảy vừa rồi Xấu quá đi Ta nói mà Ngươi là kẻ ngốc nhất Long Cung này Khiến công chúa phải cười chê rồi Ta ra ngoài chơi một chút Ngươi từ từ chơi một mình đi Công chúa à Người phải cẩn thận đó Người phải cẩn thận đó Ta chờ đợi thật là cực khổ Lão bá, ông đang chờ ta hả? Ta đang chờ nó Cuối cùng đóa hoa sen đó cũng nở rồi Không phải chứ Ta thấy còn lâu lắm nó mới nở mà Là chính nó nói cho ta biết mà Ngươi không nghe thấy sao Nó nói là tôi sắp sửa nở rồi Tôi sắp nở rồi Xui xẻo thật Mới sáng sớm đi gặp người điên Lão bá à Ông đừng hồ đồ nữa Qua thì làm sao mà biết nói chuyện chứ đó hoa sen này không giống những hoa khác đâu Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ đi Dám đánh chủ nhân của mình Ây da, ây da Đồ đáng ghét Thái ớt chân nhân là kẻ lừa đảo không hơn không kém Na Tra, ngươi vẫn ổn chứ Kích thích quá, vui quá đi Con đường bái sư nhất định phải gian nan như vậy sao Người có gì mà gian nan đâu Gian nan thực sự ai là có thể nhìn thấy được ờ, Bất khả lộ Đừng có ồn nữa, cậu không thể yên lặng chút sao? Cậu nghĩ bản thân là máy phát điện hả? Ta cũng không có cách nào khác đâu. Nên thức dậy thôi. Gì vậy? Mới vừa ngủ thôi mà. Ồn ào chết đi được, có chỗ nào giống thần tiên đâu. Con mới vừa ngủ thôi, đáng ghét. Có còn để cho người ta sống nữa hay không? Mai mà mình vẫn chưa ngủ Lại đây cả đi Lại đây Hai ngày làm nóng người kết thúc Mấu chốt là hôm nay Tặng cho mọi đứa các con một món quà Là quà gì vậy ạ? À? Tiên đan sao? Mọi đứa chỉ có thể mở hộp của chính mình thôi Đừng để người khác xem đó Nên nhớ thiên cơ không thể tiết lộ được à, Mẹ cho dù nguy hiểm, nhưng con nhất định phải cứu các người. Na Tra, con đang ở đâu? Con của mẹ. Mẹ chỉ cần con có thể bình an trở về. Cha, dạ. nếu con không trở về được, cha nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Tướng quân, chàng không thể nghĩ ra cách gì sao? Na Tra dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Na Tra Con đã trưởng thành rồi Sẽ không khiến hai người phải thất vọng đâu Không hay rồi, nhất định là kinh động đến thiên đình rồi Không thể kéo dài hơn nữa Chuẩn bị tiến quân đến Trần Đường Quang Tướng quân à, chuyện này nhất định phải cẩn thận Việc này quan hệ trọng đại Hay là đợi Long Dương trở về Mau chuẩn bị đi Ta phải dùng thằng nhóc đó để tế quân kỳ của ta Tướng, tướng, tướng, tướng, tướng Tướng quân có lệnh Bắt tất cả những đứa trẻ đó Tế quân kỳ, quân kỳ của chúng ta Cái gì, chuyện này quá tàn nhẫn Dạ so đang điều binh khiển tướng Lập tức sẽ dẫn binh đến Trần Đường Quang Nhưng mà Những đứa trẻ này Ai đó Ăn gan hầm hay sao mà dám xông vào Long Cung Đừng trốn ở trong góc Làm con rùa rụt cổ nữa có gan thì đấu với bọn tướng dài chiêu đi Na cha, na cha Hay rồi, cắm miệng đi Vậy thì mau tránh đường Ta sẽ xem như làm chuyện tốt Đưa những đứa trẻ này đi Nói nàng nghe dễ quá Trong vòng ba chiêu có thể đánh thắng ta thì sẽ thả ngươi đi Ta còn chưa nói bắt đầu mà Cái đồ đần độn Tiểu tử đừng đắc ý Để cho ngươi biết sự lợi hại của binh tôm tướng cá Hổn Thiên Lăng Mau đưa bọn trẻ về nhà Mau Mau trở về Trần Đường Quang Nói như vậy, tiểu long nữ là do ngươi giết, đúng thì thế nào? Tiêu diệt ngươi trước rồi sang bằng Trần đừng quan sao Đừng có nằm mơ Gương mặt này phù hợp với ngươi hơn đó Nên tỉnh lại đi cái đồ xấu xí bọn trẻ trở về rồi Cha nhớ con quá Là Na Tra của chúng con Tiểu tử này thật là lợi hại đó Không hổ danh là con